thời tiết xấu quá thời tiết cồn đồ này ok nhá thời tiết rất là xấu gió gió rất là to và thời tiết bây giờ chỉ là 7 độ đó anh em à, cho anh em xem thời tiết này đấy 7 độ C 18 tháng 12 C chỗ mình là 7 độ C đây là trong máy nhá ngoài trời chắc rơi vào khoảng tầm 45 à, độ cảm giác thực ở 4 độ hmm. thế nha